Tất cả các bạn, à, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ đến với các bạn với một phần à, đầu tiên của à, chuyên mục à, học tiếng Trung, à, tự học tiếng Trung online. À, cái phần đầu tiên mà chúng ta đang à, phải giải quyết đó chính là phần phát âm trong tiếng Trung. Các bạn hiểu à, nôm na cái quá trình các bạn học tiếng Trung và cái mục tiêu mà chúng ta đề ra. Thứ nhất là chúng ta phải học được phát âm này, cách ghép vần này và đọc được cái phiên âm tiếng Trung sau đó thì chúng ta cần phải biết là chữ hán gồm những nét gì hợp thành và gồm mấy nét chữ cơ bản à, nét nào viết trước nét nào viết sau và phương pháp nhớ cái à, cái cái chữ hán đó và sau đó vào từng bài từng bài từng bài một ví dụ như quyển 1, quyển 2, hán ngữ 1 thì chúng ta phải giải quyết được là à, nhớ được khoảng 300 chữ hán à, quyển à, 3, quyển 4 chúng ta nhớ lên khoảng 1.500 chữ hán quyển 5 quyển 6 lên khoảng 2.500 đến 3.000 chữ Hán và tất cả các chữ đó chúng ta ghép lại và có thể nói được sử dụng trong đời sống được đi thi hát ca được đỗ được hát ca cấp 4 hoặc là cấp 6 đấy là cái mục tiêu mà chúng ta sẽ đi à, sống suốt cái quá trình học cái, cái, cái khóa học tiếng Trung online của chúng ta thế thì cái à, nhiều bạn mới hỏi là thế em à, muốn là theo đuổi đầy đủ viết được chữ hán à, rồi là phát âm được rồi là nhớ được các cái chữ hán như thế và sử dụng được nó thì các bạn sẽ mua cái chương trình à, học tiếng trung online của tôi à, là làm đó là cái chương trình à, học tiếng trung online của thầy phạm dương châu đấy thì các bạn à, sẽ theo đuổi từ hán 1, hán 2, hán 3, hán 4 đấy cứ dọc dọc dọc đi lên như vậy và các bạn có thể kể cả mình học tại nhà à, học không có đến trung tâm nhưng mà chúng ta vẫn hoàn toàn có thể thi được HK và có thể làm ăn kinh doanh buôn bán với người Trung Quốc được và cái phần đầu tiên của ngày hôm nay đó là phần học phát âm thì các bạn chú ý cùng với mình nhé à, nó rất là đơn giản nó không khó mình không dạy giống như là sách giáo khoa dạy mà mình sẽ chỉ chọn ra những thứ mà các bạn gặp khó khăn các bạn không hiểu Đấy. những cái gì khác biệt so với tiếng việt mình thì chúng ta mới cần phải học thứ nhất các bạn để ý ở đây là các bạn thấy có chữ bờ chữ bờ thì các bạn sẽ đọc thành trong à, tiếng trung ấy. thì người ta gọi là một cái việt nam gọi là phụ âm đấy thì tiếng trung người ta gọi cái này là thanh mẫu chữ bờ ấy thì các bạn đọc thành chữ p nhé chữ bờ đọc thành chữ p à, chữ o là một cái à, tiếng trung gọi là một cái vận mẫu thì tiếng việt mình gọi là vần đấy thì chữ o này thì các bạn đọc là u nhé bờ thì đọc thành p này o đọc là u này ta thử nhé bua búa búa búa chúng ta tập lại búa búa búa búa ok à, bây giờ chúng ta sang chữ p nha chữ p thì các bạn phải bật hơi à, bật hơi o thì vẫn đọc là ua thôi thế bật hơi thì bật như thế nào bắt đầu thử này hai hai hai cái môi mình mép này rồi bắt đầu mới đẩy này pua phua phua khi mà phát giận này thì hai cái hai cái môi nó mở nhanh nhá đúng không thử lại nhé pua púa pủa pua đó đây là cách đọc của chữ chữ p thế còn chữ giờ thì các bạn đọc thế nào chữ giờ các bạn đọc hình chữ tờ nhé thử luôn này tưa tứa tửa tượng. tờ bình thường à, còn chữ giờ thì đọc hình chữ tờ e thì các bạn đọc là ưa nhé tập lại này tưa tứa tửa tượng. rồi chữ tờ gọi tắt là chữ thờ nhé thưa thừa thừa thượng và nó có một chút mật hơi trong đó đấy à, chúng ta tập lại nhé thưa thừa thừa thượng chúng ta làm lại này búa búa bùa búa ok chữ p vẫn nhé pua pùa pùa pùa chữ giờ là chữ tờ nhé tưa tứa tửa tượng tờ là chữ thờ nhé thưa thừa thừa thượng có một số bạn nói là thầy dạy nhanh quá rất đơn giản thôi mình các bạn xem này mà các bạn thấy uh, hay hơi nhanh bạn có thể tua lại được đúng không hiện giờ thì mình rất thú vị với cái phương án là dạy tiếng trung qua các clip bởi vì sao bởi vì khi mà các bạn xem online trên youtube các bạn có thể tua qua tua lại được đúng không các bạn thể đao về trên máy cất lên chuyển sang dạng mp3 để nghe cũng được nên nó rất là tiện lợi à đấy chính là cái phương án học mà mình cảm thấy là đơn giản dễ hiểu và trực quan sinh động à. các bạn đi tiếp sang chữ g nhé chữ g thì các bạn làm những cờ nhưng mà đừng nói hơi thử luôn này. cưa cửa cửa cửa đúng không g là bằng cờ nhé cưa cửa cửa cửa tập lại cưa cửa cửa cửa bây giờ chữ k các bạn bật hơi nhé cưa cửa cửa cách đọc như này bạn để ý cái đầu lưỡi mặt lưỡi và gốc lưỡi bạn tì gốc lưỡi xuống hàng dưới Đấy. hơi từ bụng bật ra rất mạnh chúng ta tập lại nhé khưa khứa khửa khựa đó chúng ta tập lại chữ k nhé khưa khứa khửa khựa rồi bây giờ sang chữ h thì nó nằm giữa chữ g với h nhưng mà nó không vượt hơn Đấy, nó rất nhẹ nhàng là chữ h như thế này thế thì e thì đồng là ưa rồi đúng không đầu lưỡi mặt lưỡi gốc lưỡi thì ta vẫn tìm cái gốc lưỡi xuống hàm dưới nhưng mà hơi đẩy ra rất nhẹ nhàng thôi khưa khứa khửa khửa đó chúng ta làm lại chữ hát nhé khưa khứa khửa khửa rồi chúng ta tập lại toàn bộ hệ thống phụ âm một thêm lần nữa này pua púa púa pua p bật hơi này pua púa púa púa giờ đoàn thờ này tưa tứa tửa tựa tờ đoàn thờ nhé thưa thừa thừa thượng ok chữ g là mình cỡ cưa cứa cửa cửa giờ chữ k một hơi nào khưa khứa khửa khựa chữ h nhẹ khưa khứa khửa khựa bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn à, tiếp tục sang một cái cặp âm nó cũng là phụ âm trong tiếng trung mà cặp âm này thì chúng ta sẽ làm một cái bảng so sánh cho nó rất là dễ nhớ thứ nhất là chữ di chữ di thì các bạn sẽ so sánh với chữ quy chữ di thì thẳng lưỡi không một hơi trở nhẹ hai cái âm này hai chữ di và chữ quy đều được gọi là âm mặt lưỡi mặt lưỡi là thế nào đầu lưỡi mặt lưỡi và gốc lưỡi bạn tì cái mặt lưỡi xuống hàm dưới như hơi từ bụng để ra rất nhẹ nhàng mình thử chữ di nhé chi chí chỉ chi tập lại nhé chi chí chỉ chi à, đây là con gà à, chữ di này là con gà chúng ta tập lại chi chí chỉ chi rất mềm mại đúng không nào thế còn chữ quy này thẳng lưỡi bật hơi và trở nặng ta tập thử chữ quy nhé chi chí chỉ chi bạn thấy không hơi nó đẩy nó rất là mạnh nó khác nhau không bật hơi bật hơi nhá chúng ta mình làm chữ quy này chi chí chỉ chi chúng ta vẫn tìm toàn bộ mặt lưỡi xuống hàm dưới đúng không nhưng hơi bật mạnh làm lại này chi chí chỉ chi chúng ta tập lại chữ gì nhé chi chỉ chỉ chỉ chữ quy nhá chi chỉ chỉ chỉ thế thì chúng ta có chú ý một chút cái này là số đây là gì đây là con gà thế cái này nếu mình chúng bật hơi là gì là số 7 chúng ta thêm một lần nữa nhé chi chỉ chỉ chỉ chữ quy bật này chi chỉ chỉ chỉ rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang một cặp âm khác các bạn nhìn nhé chữ s mà đi với y ấy, thì các bạn phải đọc là ư nhé nguyên tắc là y được đọc là ư khi đi cùng với s sh z zh c ch và chữ r và trường hợp này y được đọc là ư này bây giờ ta sẽ có một cái cặp âm giữa sc và sch chúng ta phân biệt nó à, cách đọc làm sao bởi vì nó hơi khác tiếng việt nên phải tập chúng ta tập nhé sư sứ sử sự thế vấn đề của chữ s đấy là như thế nào các bạn đặt đầu lưỡi mặt lưỡi gốc lưỡi âm này được gọi là âm đầu lưỡi thì đầu lưỡi sẽ cắm vào mặt sau ra trên Đấy, như thế và chúng ta đỡ đầu đẩy nhá bắt đầu đẩy này sư xứ sử sự vậy ta ra được chữ sc đúng không chúng ta lặp lại lần nữa sư xứ sử sự rồi s thì khác nhau ở với cả s thường nó là như này đầu lưỡi các bạn cuộn lại à, đầu lưỡi cuộn lên như này chúng ta tập nhé sư sử sử sự đó chúng ta cuộn đầu lưỡi lên này đây đây đầu lưỡi mặt lưỡi gốc lưỡi đúng không ạ tập cuộn lên nhé sư sư sư sư rồi ok à, bây giờ chữ c chữ c là một âm khó và nhiều bạn à, phát âm sai nhưng mà có cách này thì đơn giản không sai nữa thứ nhất này nó cũng là đầu lưỡi đầu lưỡi cắm vào mặt sau ra trên nhưng mà đầu lưỡi nó à, đây cái này cái luồng hơi đó đẩy ra rất là mạnh thử nhá thử này hơi từ bụng đẩy ra mạnh này đầu lưỡi cắm vào sau ra trên này chữ chữ chữ chữ chúng ta tập lại nhé chữ chữ chữ chữ đó thế ta được chữ c rồi chữ ch các bạn làm như sau đầu lưỡi cuộn lại à, đầu lưỡi cuộn lên đặt vào ngạc cứng hàm răng trên hơi bật ra mạnh nhé cũng âm âm bật hơi này chữ chữ chữ chữ đó chữ c chúng ta làm lại nhé chữ chữ chữ chữ rồi à, bây giờ sang chữ z z thì thế nào các bạn thẳng lưỡi không bật hơn, chơi nhẹ bây giờ thử luôn nhá đầu lưỡi bật cắm vào mặt sau này trên này chữ chữ chữ chữ ok lại nhá chữ z này chữ chữ chữ chữ rồi thì thế zh thì làm như nào zh các bạn cuộn đầu lưỡi lên, đặt vào ngạc cứng ngang trên hơi cũng không bật ra đâu nhá rất nhẹ nhàng thôi thử luôn này zh này chữ chữ chữ chữ rồi chúng ta đã có cái chữ này chữ zh này các bạn làm lại nhé rất hát cuộn lưỡi này chứ chứ chứ chứ giờ bây giờ chúng ta còn gì còn chữ l l này thì vấn đề của chữ l làm thế nào các bạn cong lưỡi và dây thanh à đây dây thanh đây hai cái dây thanh này dùng nhá thử luôn này đầu lưỡi cuộn lên này rư rư rư rư đó chúng ta làm lại nhé rư rư rư rư ok à, chúng ta luyện lại thêm lần nữa chữ sc này sư sư sư sư, cái hát này sư sư sư sư, chữ c thẳng lưỡi bật hơi vị trí đầu lưỡi cắm mắt giòn lên trên thứ thứ thứ thứ ch cộng mỗi bật hơi trở lại chữ chữ chữ chữ rồi chữ z thẳng lưỡi không bật hơi đầu lưỡi cắm mắt giòn lên trên thử nhá chữ chữ chữ chữ ok z hát cuộn lưỡi lại chữ chữ chữ chữ r cong lưỡi vào dây thanh không dung thử nhé rư rứ rử rử bây giờ chúng ta làm lại lần nữa sư sư sư sư sư sư sư sư thư thư thư thư chữ chữ chữ chữ z này chữ chữ chữ chữ z này chữ chữ chữ chữ l cong lưỡi và dây thanh dung rư rư rư rư bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần kế tiếp đó là phần nguyên âm tiếng việt mình gọi là nguyên âm tiếng trung thì người ta họ ờ, người ta gọi là vận mẫu đấy à, nhưng tiếng việt mình cứ hiểu nôm na là nguyên âm à, cái nguyên âm thứ nhất ta có là chữ o nhé chữ o trong tiếng trung thì người ta sẽ đọc là u chúng mình tập thử nào ua ua ua ua à, tập lại nào ua ua ua ua bây giờ chữ e thì có hai cách đọc một là gọi sẽ đọc là ơ hai đọc là ư đọc là ơ khi đi cùng giờ nằm m ta thử nhé lơ l cũng nghe đọc là lơ chữ giờ cũng nghe sẽ đọc là tơ và n cũng nghe sẽ đọc là nơ m cũng nghe sẽ đọc là mơ thử nó này lơ tơ nơ mơ đọc e được đọc thành ơ khi cùng với l giờ là m nhé còn bình thường sẽ đọc là ưa tập thử nhé ưa ứa ửa ựa ví dụ thế bây giờ sang chữ y này thì bình thường nó vẫn đọc là y thôi còn ờ, nó sẽ đọc là ư khi cùng s sh z zh c ch và chữ r ta ví dụ nhé sc mà đi với y các bạn đọc là sư sứ sử sự sh mà đi với y gọi đọc là ư nhé đầu nó gọi là sư sử sử sự bây giờ z mà đi với y cũng đọc là ư luôn chữ chữ chữ chữ zh mà đi với y thì cuộn lưỡi là chữ chữ chữ chữ chữ c đi với y bật hơn chữ chữ chữ chữ ch mà đi với y cong lưỡi bật hơn trở lại chữ chữ chữ chữ r và đi vị cong lưỡi dưới thanh dung rư rứ rừ rự đó thế thì ờ, chúng ta có tiếp một cái u ở trên đầu có hai cái chấm thì bạn đọc thế nào uy âm tròn môi cho đến khi tắt này uy uy uy uy đó, chúng ta đọc là uy uy uy uy ok e với y thì bạn đọc là gì a nhé đọc nào a ấy a ấy giờ o với u đọc là gì O nhá o ấu ẩu âu giờ dạ. chúng ta làm lại vòng nữa nào o đọc là u nhá u úa ủa ua giờ dạ. e đọc là ơ nhá ơ ờ ờ ơ giờ um, thế nó đọc là ơ đi cùng với trường hợp nào l giờ n m thử này l l l l chữ giờ của nghe tơ tớ tờ tờ nhưng nó trường hợp này lại không đọc thể mà nó đọc là ưa nhé bởi vì sao bởi vì khi ưa thì nó mới có nghĩa còn ơ nó không thường là tưa tứa tửa tựa rồi chữ n cộng với e n n n n hay là um, chữ m đúng không m m m m rồi bình thường thì e đọc là ưa đúng không tập này ưa ứa ửa ưa rồi y thì có hai cách đọc một là đọc là y khi đi cùng các cái ờ, phụ âm bình thường khác thế còn y sẽ đọc là ư khi đi cùng s sh z z c c h chữ r ta tập lại lần nữa này sư sử sử sự sư sử sử sự z chữ chữ chữ chữ z h chữ chữ chữ chữ rồi c thẳng lưỡi một hơi vị trí đầu lưỡi cắm vào sau dành trên chữ chữ chữ chữ sẽ hát cong lưỡi một hơi trở nặng chữ chữ chữ chữ r cong lưỡi trên thanh dung rư rư rư rư ok bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thứ ba tiếng việt mình gọi là dấu đúng không tiếng chung người ta là thanh điệu thì các bạn à, sẽ nhìn thấy các dấu như sau ngang ngà này dấu dấu sắc này dấu chữ v này dấu dấu huyền này hoặc là trên đầu không dấu gì thì ờ, cách cách đặt các cái dấu này như sau à, người ta gọi là có 5 thanh hoặc là 4 thanh 4 thanh là họ không tính cái thanh nhẹ thế còn 5 thanh là mình tính là cái thanh nhẹ hay là còn thanh không thì bây giờ nhé đầu tiên bạn nhìn này thì nó viết ngang ra đọc giống như là không có dấu gì trong tiếng Việt nhưng đọc hai nhịp cho mình thử luôn nhé O là U, B là P lại này Pua đúng không Chúng ta làm lại nhé à, ờ, Đây chúng ta có cái này Chúng ta sẽ làm pua à, hai nhịp rồi cái thứ hai dùng dấu sắc lên púa púa cũng hai nhịp lại nhé púa rồi cái thứ ba cũng hai nhịp pủa pủa đó thế còn dấu huyền mấy nhịp một nhịp quát thử nhé pụa pụa à. một nhịp thôi pụa à. quát lên à. thế còn cái cái thanh nhẹ thì đọc là một nhịp không quát pụa chúng ta đi hết cả hệ nhé bùa bùa bùa bùa bùa xong lặp lại nhé bùa bùa bùa bùa bùa hết chúng ta làm lại thêm một lần nữa cái dấu chúng ta chỉ cần thêm dấu này nữa là coi như là hệ thống phát âm của chúng ta đã hoàn hảo ta có phụ âm rồi ta có nguyên âm rồi vậy ta có dấu nữa ok đúng không chúng ta làm lại dấu này thứ nhất thanh ngàn bùa búa búa búa búa thứ nhất cái thanh một này thì làm sao kéo dài ra hai nhịp búa cái dấu sắc cũng hai nhịp búa đó là thanh hai đấy thanh ba thì đi hết chữ v rồi mới được dừng đọc giống như ở dấu hỏi của việt nam mình nhưng mà hai nhịp lại nhé búa ok cái thanh tư của họ hay Việt Nam mình thấy giống cái dấu dấu huyền ấy thì quát lên và một nhịp thôi bộ bộ một nhịp quát bộ bộ bộ rồi thế còn thanh nhẹ một nhịp không quát bùa bùa bùa vậy thôi thế là chúng ta đã có được phụ âm nguyên âm dấu và bây giờ chúng ta sang phần kế tiếp chúng ta ghép thẳng vào chữ luôn để xem đọc như thế nào chúng ta chỉ cần một cái clip đơn giản như này thôi là chúng ta đã giải quyết được xong phần phát âm và sau đó từng bài từng bài trong cái quá trình à, trong cái cái khóa học tiếng Trung online này thì mình sẽ chỉnh cho các bạn sửa cho các bạn để mỗi ngày thì cái phần phát âm của các bạn nó sẽ tốt hơn lên một chút rồi vừa rồi là chúng ta đã có phụ âm nguyên âm dấu tức là hệ thống về lý thuyết là chúng ta đã nắm tốt rồi đúng không và bây giờ chúng ta phải đi vào thực địa và chúng ta xem chúng ta có đặt nổi không các cái âm mà có liên quan đến đời sống thực tế không và để nó có những cái gì sai khác chúng ta sẽ sửa cùng với nhau luôn nhé thứ nhất chữ bờ lúc nãy vừa học là chữ p đúng không a thì vẫn là a thôi cái gì giống tiếng việt mình không dạy, dấu viện thì quát lên một chút chúng ta tập nhé pa pa pa pa pa pa pa pa có nghĩa là bố chúng ta tập lại pa pa à, chữ m này à nếu mà nó có trên đầu có cái thanh một ấy, thì đọc hai nhịp đúng không ừ. còn trên đầu không có dấu gì đọc một nhịp thôi gọi là cái này thanh nhẹ đấy đúng không chúng ta đọc lại ma mà ma mà có nghĩa là mẹ tập lại ma mà ma mà rồi anh trai cưa cửa cưa cửa cưa cửa là gì anh trai chữ g thì các bạn đọc là chữ cờ đúng không nào anh đọc là ư cho nó tập lại cưa cửa cưa cửa chữ giờ là thành chữ tờ nhé ti tị ti tị ti tị ti tị là đệ đệ để làm trai anh trai là cưa cửa đúng không rồi cho nó tập lại ti tị ti tị rồi bây giờ chúng ta phân tích tiếp e với y thì đọc là a rồi đúng không mây mẹ mây mẹ là muội muội là cô em gái đúng không tập lại mây mẹ mây mẹ chữ di ấy, thì các bạn giống như trời nhẹ đúng không thẳng lưỡi không một giờ trời nhẹ âm này được gọi âm mặt lưỡi chữ ie thì các bạn đọc là ie ie ie đúng không cho ta thử nhé chìa chiết chìa chiết chìa chiết là chị gái chồng này lão cung lão cung ừ. vợ này lão phúa lão phúa phúa phúa o là ua đúng không vợ người ta đọc là gì lão phúa lão phúa chồng đọc là lão cung lão cung chị gái chìa chia chìa chia em gái mây mẹ mây mẹ em trai tì tì tì tì anh trai cưa cửa cưa cửa mẹ Mama, mama Bố Papa, papa Đó Chúng ta đi lại thêm một lần nữa nhé Papa Mama Cơ cửa Tì tì Mây mẹ Chìa chiếc Lão cung Lão phùa Vừa rồi chúng ta đã uh, đi qua từng bước phụ âm trong tiếng Trung là thế nào uh, nguyên âm trong tiếng Trung là thế nào dấu là như thế nào ghép vào các từ là làm sao bây giờ chúng ta lên một bước cao hơn chúng ta đi vào câu nhé à, ghép nguyên cả câu luôn và khi mà đã đến được câu rồi câu mà ghép chuẩn rồi thì chả có vấn đề gì lan tăn là vấn đề phát âm tiếng Trung đối với các bạn nữa đúng không ừ. chúng ta tập thử là khi mà hai chữ V đi nhau chữ V thứ nhất đọc thành dấu sắc nhé ní khỏ ní khỏ chữ V thứ nhất chuyển thành dấu sắc nguyên tắc hai chữ V như nhau chữ V thứ nhất là thành dấu sắc chúng ta tập lại ní khỏ ní khỏ ní khỏ ma ní khỏ ma nỉ là bạn khỏ là khỏe ma là không ngữ pháp tiếng trung thì nó na ná tiếng việt mình không có gì ghê gớm về sau mình sẽ dạy các bạn những ngữ pháp sâu xa hơn nhưng mà bây giờ thì cứ giống như tiếng việt mà ghép thôi bắt đầu tập nhé ní khỏ mắt ní khỏ mắt bạn khỏe không ủa khấn họ ủa khấn họ là ủa là tôi khẩn là rất họ là khỏe tập lại nhé ủa khấn họ tôi rất khỏe à, bú thai họ ủa là tôi bú thai là không không khỏe lắm à, bú là bu là không à, thai là quả họ là tốt khỏe chúng ta tập lại ủa bú thai họ ủa bú thai họ tôi không được khỏe lắm ủa dễ khấn họ của là tôi về là cũng khẩn là rất họ là khỏe tôi cũng rất khỏe nói nào úa về khẩn họ tập lại nhé úa về khẩn họ chúng ta tập lại thêm lần nữa ní họ ní họ mà úa khẩn họ úa bú thai họ úa về khẩn họ chúng ta đi tiếp nỉ lây mà nỉ lây mà lây có nghĩa là gì mệt 你累吗？我很累，我很累，我là tôi, 很 là mệt. Tập lại, 我很累。你爱我吗？Em yêu anh không? Động từ ai là yêu. Nỉ Em không yêu anh. Em rất em yêu anh thì là của ai nỉ? Hoặc là bình thường thôi là của của khẩn anh em rất yêu anh đúng không ở đây ta có là của ai nhỉ tức là em yêu anh của là tôi à, ai là yêu nhỉ là bạn đúng không của bu ai nhỉ tức là tôi không yêu anh các bạn tập lại nhé nỉ lây mà nỉ lây mà úa khẩn lây nỉ ai của ma của ai nỉ của pu ai nỉ chúng ta quay sang đây chúng ta ôn lại thêm vòng nữa cái này đọc là gì bạn tự đọc xem nào à, ní khảo cái này đọc nào ní khảo ma cái này đọc nào ủa khấn khảo cái này đọc nào ủa bú thai khảo cái này đọc nào ủa dễ khấn khảo đây là đến bốn chữ quê đúng không cắt ra làm hai cặp thôi đúng chưa à. ủa dễ khấn khảo chúng ta đi tiếp Nỉ lê ma Bạn mệt không? Úa khẩn lệ Tôi rất mệt Nỉ ai mùa ma Anh yêu em không? Úa ai nỉ Em yêu anh Úa pu ai nỉ Em không yêu anh Trên đây thì à, Tiếng Trung vn vừa hướng dẫn cho các bạn dứt khoát luôn cái phần phát âm trong tiếng Trung Các bạn chỉ xem đi xem lại clip này nhiều lần là các bạn sẽ nhớ được toàn bộ hệ thống phát âm trong tiếng Trung à, Nếu mà các bạn à, xem một số sách khác, bạn thấy phát hiện là cách làm của mình là cực kỳ ngắn và cực kỳ đơn giản đúng không ở trong sách thì người ta viết rất dài và các bạn không cần quan tâm bạn cứ đi theo cái phương pháp của mình bởi vì cái cách của mình là mình đã đúc kết uh, từ trong tất cả các quyển sách đó ra và mình chọn ra những cái thứ mà quan trọng nhất dễ làm nhất để mình đưa ra một cái phương án thật nhanh thật đơn giản giúp bạn thể nhớ được cái phát âm trong tiếng Trung à, chúng ta sẽ còn lại gặp lại nhau ở trong cái phần là viết chữ Hán chữ án gồm mấy nét nét nào viết trước nét nào viết sau câu chuyện về chữ Hán đấy là gì cách nhớ đấy cách nhớ chữ Hán và lần lượt từng bài từng bài trong cái quá trình à, học tiếng Trung online thế nhiều bạn hỏi là cái chương trình học tiếng Trung online thì nó có có gì hay à, thì mình trả lời là thứ nhất là bạn sẽ có một cái người thầy đi kèm các bạn trong suốt quá trình học từ Hán 1 cho đến Hán 4 dù bạn ở xa thì bạn có thể kết nối với cả giáo viên là mình này à, thông qua Facebook nó có một cái uh, Facebook của các bạn học tiếng Trung online riêng thì uh, các bạn sẽ đóng phí là 500.000 đồng gửi vào tài khoản của à, tiếng Trung.vn à, về cái tài số tài khoản thì bạn có thể lên trang tiếng Trung.vn ấn vào mục học tiếng Trung online là sẽ có cái tài khoản đó sau khi các bạn gửi vào tài khoản đó thì là bên mình sẽ chuyển các cái tài liệu uh, 100 chủ đề nói này à, các cái chuyên đề ngữ pháp này à, các cái bài học lần lượt từ tháng 1 cho, uh, cho, cho, cho đến ờ, tháng 4 về cái phương án học từ Trung online này Đấy. và các bạn cứ làm dần từng bài từng bài một Đấy. sau đó các bạn nộp bài tập vào trong uh, nhóm phiếu của chúng ta và tôi sẽ chấm điểm chữa các lỗi sai cho các bạn à, ngày hôm nay thì chúng ta đã giải quyết xong phần phát âm rồi tiếng Trung chấm với chúc các bạn học tiếng Trung thành công